cũng lâu rồi tôi không làm cái uh, clip giới thiệu về cái uh, cách đổi bài cách uh, chơi bài và sử dụng những cái thiết bị cái uh, dụng cụ để mà đánh bài khi anh em đi chơi bài làm sao nó hiệu quả có một cái cách mà anh em uh, vẫn hay sử dụng nhưng mà rất là kín đáo và hoàn toàn là hiệu quả cũng như cái sự tiện lợi của nó khi anh em đi chơi bài đó chính là sử dụng những cái thiết bị những cái đồ đổi bài cháo bài mà cái ờ, đặc điểm của những cái thiết bị này nó rất là cơ động cho dù anh em có đưa tất cả các loại bài vào nó đều có thể đổi được đổi bằng cách nào có nghĩa là nó rút hút một cây bài ra vào và đẩy một cái bài à, cái bài ra thì trước đây tôi xin giới thiệu với anh em cái sản phẩm đây là cái lấy ví đổi bài hay còn gọi là cái bóp ngoài sản phẩm bóp đổi bài ví đổi bài ra còn rất nhiều những cái thiết bị khác ví dụ như áo đổi bài này quần đổi bài điện thoại đổi bài đây chẳng hạn nó điện thoại đổi bài ở chiếc Samsung hoàn toàn bình thường hoặc là những cái thiết bị áo thì, thì tôi cũng không uh,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 và đây khi anh em đưa vào một cái lá bài vào thì nó sẽ hút một lá bài ra có nghĩa là chúng ta sẽ giấu trước bên trong cái ví này một cái là một cái lá bài và chúng ta để vào miệng ví như này nó sẽ đẩy cái lá bài trong mà nó cót thì rất là êm Đấy, nhìn bây giờ nó đang là con chín này tôi thì đẩy ra nó là con gì đây. cái tác dụng của nó thì rất là nhanh và hiệu quả ví dụ như anh em đánh bài liêng hay bài cào bất kỳ bài gì thì chia bốn nhà như thế này đấy. như trường hợp này bài tôi là cũng uh, lớn rồi tôi sẽ đổi ví dụ như tôi đổi con một này đây tôi đổi con một trong ví của tôi có một lá bài rồi đúng không trường hợp này tôi muốn đổi như thành bài liêng hay là bài cào cũng thế chúng ta sẽ làm một động tác giả nhớ vị trí của con một này đó có là con này chúng ta sẽ để ở miệng ví này và khi nào mà đối thủ của chúng ta người chơi người ta không để ý chúng ta sẽ đưa lại bài xuống dưới tay miệng nó sẽ tự hút anh em không cần phải đẩy đặt vào đây nó tự hút và nó đẩy ra một con khác đó là con chín này đó. như bài này mà đánh bài cào hay bài liêng thì đều có điểm về cái ví này thì nó rất là êm nghe âm thanh thì nó hoàn toàn không nghe gì khi đổi này bởi vì nó giống như lúc chúng ta đang chọn bài thôi còn nếu như trường hợp bị lộ chúng ta có đây có một cái công tắc này chúng ta sẽ bấm này nó lá bài nó tự phóng ra ngoài rất là nhanh còn về phần uh, sạc thì trên này nó có một cái dây sạc này nó là cái dây sạc của điện thoại à, dòng điện thoại Samsung dòng Android nhé dòng Android ví dụ như là Samsung hoặc là Oppo này, cắm vào sạc từ khoảng 30 cho đến 40 phút hoặc là 1 tiếng để chúng ta có thể chơi được 2 đến 3 ngày là hiệu quả đơn giản anh em nào cần sở hữu và muốn sở hữu bộ sản phẩm ví đổi bài vip này có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên màn hình xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này chào tạm biệt tất cả anh em